Reima somo kawentuple. Reima wentuple. Nyuke. Nyuke. Chau. Chau. Kaya làm nghiền. Kaya làm nghiền. Peñi. Peñi. kure, kure. Yal Yal Fotum Fotum Ñahue Ñahue Reñma Somople Ñuque Ñuque Chau Chau Làm nghiền Làm nghiền Làm nghiền lamian seta seta penyen penyen somo penyen somo penyen wentu penyen wentu penyen